đến coi đi cho con nữa đi anh kiếm tiền không em ngon quá nha trời ơi anh bình người đi để ý cho kìa im mồm nhanh không dạ vâng. chưa anh có ăn đi ừ. Không, quay video thôi Nhưng mà con ăn con ăn ăn gì đấy? Con ăn miếng trưng Miếng trưng à? Con ngon không? Có Ăn nữa không? Có Nhưng mà bố không mặt cho con gì Nếu mà con ăn thì bố đánh ừ, Bố chấm mặt cho con hả? Ông ngon mà Ngon à? Mai ăn nữa không? ăn bánh trưng người đừng đòi ăn bánh nhèn nhá không gật đầu, trả lời Dạ ừ. Ăn nữa nào Bố tăng chút miệng, miệng đấy cho con đấy Nhưng mà ăn miếng to thì, thì, thì, thì hóc Ừ, ăn miếng to thì hóc là ăn miếng nhỏ vừa vừa thôi nhá Ăn nữa không? Không cho anh Vinh ăn à? Ồ, ồ, quê ăn Vinh ăn hết cái nước bố dậy đi anh dân quê đi về quê với em đi về quê với ông bà đi về quê với con để để ăn hết cái này về quê để để ăn bánh trôi nữa à thế à thôi ăn đi nha không nói nữa sáng mai ngủ dậy ăn bánh trôi rồi về quê nhá Today, I want to show you how you can easily eat dinners. This dinner is made in the Japanese, and but I don't know. Now we could try the like this. Would you like a banana? Yes, you would. But it like this? Nope, nothing. Oh, I love it. Now we could try the bananas now. Oh. Oh, that's like a uh, sausage. Oh, today no sausage. Now I'm so sad. But be carefully, eh? I can guide it with like this a banana. I love banana. Now I can eat. Goodbye, but I don't think we can do it. It's like an automatically turned on. You're liking Step 1. Rest. think about wisdom into your Mmm. I love it. Hmm. When I like this, I don't need to eat like this. I'm so restless. I'm so restless. I'm so restless. could try the dinner.